Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang tích Đó chính là cái bộ hột tài xỉu cây Và cái bộ hột tài xỉu cây này là do bên em làm ra Vậy nên em có thể khoan mắt hột theo ý muốn của các bác Các bác không muốn mắt hí, không muốn mắt to, mắt vừa Bên em đều khoan được hết nha các bác nhá Đây, khi đi chơi quá chỉ cần mang mình cho mình cái bộ hột vào thôi Còn nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá Đây là cái bộ hột tài xỉu cây mắt hí bên em đây bột này là em đã bo rồi nha các nhìn này đã bo rồi để cho các bác đi lắc còn nếu mà các muốn mua hột cây zin thì đây hột cây zin chưa bo đây đây là bộ hột cây zin chưa bo này các nhìn này vẫn còn vuông này đó được chưa ạ đây mắt hột đẹp luôn đây nha các bác nha và sau đây em sẽ lắc thử các bác một vài chén để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu cây mắt hí này Em lắc thử xem hột nó có đi đều hay không cho bác này Hột đi đều, rất đều luôn Đây nha, tài này Xỉu này Tài này Xỉu này Tài này Xỉu này Đấy, được chưa ạ? Bộ hột đi đều không ạ? Bộ hột đi rất đều đúng không? Sau đây em sẽ lắc giữ tài, giữ xỉu cho các bác Em lắc một thử một vài chén cho bác xem này Bây giờ đang xỉu nhá Em giữ xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này Chén này em hơi mạnh tay lên tài Lên tài em sẽ giữ tài luôn này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này sáu tài này đó 6 chén tài chén này thì em hơi nhẹ tay nên nó lên xỉu mất nó xuống xỉu mất được chưa ạ các bác khi mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây mắt hí bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình các bác nhá và ngoài tài xỉu ra thì bên em còn cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi bịp mới nhất năm 2022 này. Các bác khi xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ. Và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.